bạn nào có nhu cầu sử dụng cái tính năng rang đó thì có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại này 0909 306 149 thì khi gắn thì shop sẽ gắn còn một hàng lỗ hàng một khoan một cái lỗ để bắt một cái công tắc vào đây